cũng như là review rất là nhiều ờ, ờ, ô uh, uh, nhiều cái LK ở trong uh, dự án khu nhà ở Vĩnh Tân này thì hiện tại mình cũng đang đứng uh, trên một cái trục đường đó là trục đường Đơ Ba trong khu nhà ở Vĩnh Tân thì mình xin lược và khu nhà ở Vĩnh Tân là một lần nữa ạ khu nhà ở Vĩnh Tân nó nằm ngay trên mặt tiền đường DT742 một hướng thì đi về thành phố Thủ Dầu Một và một hướng đi về uh, cổng xanh nha cả nhà à, bên cạnh đó thì theo thông tin thì đường DT742 sẽ được làm thành 6 lần đường và bề rộng của nó là 62 m nha cả nhà. Bên cạnh đó thì à, khu nhà ở Vĩnh Tân nó tọa lạc liền cờ với khu công nghiệp V-Ship 2. Khu nghiệp V-Ship 2 là một trong những khu nghiệp mà được rất là nhiều uh, chuyên gia cũng như là rất là nhiều người biết đến đó là một trong những khu nghiệp sạch xanh sạch đẹp và được bảo vệ an ninh 24 24 rất là rất là tốt ạ. À. Dạ vâng thì à, cái à, dự án khu nhà ở Bình à, Vĩnh Tân này thì nó thực sự nó nằm ở một cái vị trí rất là đắc địa đúng không ạ nằm mà mặt tiền đường DT742 mà à, bên cạnh đó là mình liền kề khu công nghiệp V-Ship 2 mở rộng nữa và hiện tại cái dự án này thì cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện hết rồi nha tất cả anh chị em nha như điện âm nước máy này cây xanh vỉa hè này như cả nhà cũng thấy là cái trục đường đây là trục đường D3 đúng không ạ cả nhà cũng thấy là cái con đường rất là đẹp đúng không ạ thì uh, trong này thì chủ nhà đầu tư thì đã hoàn thiện hết rồi và khu trong này thì đã dân cư đã khách hàng của bên em đã về đây xây dựng để ở rất là nhiều rồi thì trước mặt em đây đó chính là những căn nhà mà bên chủ đầu tư uh, đang chuẩn bị muốn bán đấy ạ thì anh bạn có thể giới thiệu cho mọi người biết là cái căn nhà này diện tích bao nhiêu toàn nhà Hiện tại thì căn nhà này diện tích của nó tổng cộng là diện tích đất như thế nhà khoảng là một 100 mét vuông à? đúng không hiểu Quỳnh? rồi thì à, diện tích của nó là 108 mét vuông à. à được xây dựng là một trệt hai lầu nha cả nhà trệt hai lầu và cái căn nhà này thì bên chủ đầu tư bên em là chỉ có hoàn thiện là cái phần thô bên ngoài thôi còn à, cái phần bên trong á, thì à, như mong muốn của tất cả khách hàng thì thường thường là mình khi mà mình mua nhà thì mình sẽ à, thiết kế theo cái ý thích của mình hay là chủ nhà đầu tư là để à, cái phần bên trong để cho khi khách hàng mua mình thiết kế theo cái phong thủy cũng như là ý thích của mình như thế nào thì mình sẽ thiết kế như vậy để còn bên em thì nó chỉ là làm phần thô bên ngoài thôi ha cả nhà ha à, nếu mà anh chị nào mà mình thích cái vị trí này cũng như là cái khu vực này thì mọi người hãy à, xem kỹ cái video này thì à, em và an toàn sẽ quay chi tiết cho mọi người xem nhé rồi thì bây giờ mình về cái nhà này thì bây giờ chúng ta phải đi vào cái nhà đúng không ạ thì bây giờ cái nhà hãy theo trong mình à, đi vào bên trong để xem thứ là thiết kế như thế nào và được xây dựng như thế nào và sau này khi mình về thì mình à, có thể trang trí cũng như là mình à, thiết kế lại bên trong cái nhà như thế nào Như cái nhà thì cái nhà hãy đi theo chân mình đi ạ à. Vâng, để tiếp nối cái video à, lúc nãy thì bây giờ em sẽ quay toàn cảnh cái căn nhà này cho tất cả các anh chị em và các bạn à, mình xem nha. Nếu mà ai mà muốn à, mua cái căn nhà này thì mọi người hãy xem hết cái video của em nha thì đây chính là à, cái căn nhà mà em muốn giới thiệu cho tất cả các chị em và các bạn căn nhà này à, diện diện tích là ngang 5 dài 24 m tổng là 114 mét vuông nha thì à, tất cả à, cái căn nhà này là một xây một trệt một lầu nha về bên chủ nhà đầu tư á, bên em á, là xây thiết kế là à, khi mà xây á, thì hoàn thiện phần thô thôi thủy của mình như thế nào thì ờ, à, mình xây theo kiểu đó nha thì bây giờ mọi người hãy đi vô theo em đi vô trong căn nhà để xem ờ, mình hình dung cái căn nhà này như thế nào nhá thì đầu tiên á, cái trước kia cái căn nhà này á, chủ nhà đầu tư sẽ thiết kế là à, trừ ra 5 mét từ à, từ mét lề đường nha từ mét lề đường này vô tới à, đây chính là cái à, phòng khách của ừ, căn nhà đây là phòng khách rất là rộng đúng không ạ à, thì như mọi người cũng biết thì em cũng nói là bên chủ nhà đầu tư thì chỉ là giới thiệu ờ, làm cái phần à, thô thôi phần thô bên ngoài thôi còn phần bên trong này thì mọi người sẽ thiết kế theo cái ý thích và cái sở thích của mình mọi người có thể ở à, đây sau này có thể thiết kế một cái ghế salon ở đây và cái lối này có thể là để một cái kệ bàn tivi cái lối này là lối đi cái lối đi nha, lối đi này lối đi ờ, xuống và cái lối đi này là một mét rưỡi một mét rưỡi và cái vị trí này á bên chủ đầu tư đã thiết kế là mình xây ví dụ như là có thể xây là à, nhà vệ sinh này hoặc là nhà ờ, cái bếp bếp rửa đúng không ạ bếp rửa và cái phòng này là thứ là cái phòng ăn ạ phòng ăn này. rồi sau mình sẽ xây này thiết kế theo ý thích của mình và ờ, sau cái căn nhà này á, thì bên chủ nhà đầu tư đã chừa cho mình hai ờ, hai mét lối thoát hiểm nha hai mét lối thoát hiểm như mọi người cũng biết là khi mà mình mua một cái dự án 1 trên 500 thì tất cả các dự án 1 trên 500 đằng sau đều có hai ờ, lối đi chung đó là lối thoát hiểm để lỡ may có chuyện gì bất trắc thì, thì à, mình có thể sử dụng hai cái lối đi này nhưng mà thường thường cái lối đi này thì khách hàng bên em thì thường mình vay lại mình có thể trồng rau trồng hoa à, hoặc là trồng cây cảnh ở xung quanh ở đằng sau bên này và bây giờ thì à, cả nhà đi theo em bên trên lầu nhé à, trên lầu mình à, xem ở trên khu vực à, trên lầu thì nhà đầu tư thiết kế như thế nào ha à, thì cái à, thiết kế của bên chủ nhà đầu tư cái cái cầu thang này á thì thường thường khi mà thi công thiết kế á à, à, bên chủ đầu tư thường kéo theo những ừ, là à, sinh lão bệnh tử nha bật lên là sinh lão bệnh tử thường thường là sẽ um, xây bậc theo là ở bậc uh, à, sinh à, các mình đi lên trên nha là cái ừ, thiết kế cầu thang này thì uh, nhìn rất là cảm rất là ngôi nhà của mình rất là sang trọng đúng không ạ bởi sao mình đóng khung lên nữa thì cảm giác rất là sang trọng luôn cái cái vị đây chính là cái lầu đầu tiên ạ à đây là đầu tiên ạ. à, thực sự là khi mà căn nhà mình nhìn ở ngoài nhìn rất là hẹp nhưng mà khi mà ở vô, vô trong rồi cảm giác rất là rộng luôn và cái chủ nhà đầu tư đã thiết kế cho mình cái ống này là để sau cái sẽ xây một cái nhà vệ sinh ở đây hoặc là một cái phòng tắm hoặc vệ sinh ở ngay vị trí này nha có xây một cái ống thiết kế cho mình rồi và đằng sau cái căn nhà là có một cái cửa sổ rất là thông thoáng ạ. rất là thông thoáng nhìn về phía sau này đó một cái cửa sổ này á buổi sáng mình đón ánh nắng mặt trời này nắng bình minh là rất là rất là mát và đằng sau là những cái khung cảnh là cây xanh các thứ đó rất là gần rất là thích thái thư thái luôn thì cái cái này thì mình có thể thiết kế một cái phòng ngủ lớn cho cặp vợ chồng đúng không ạ vì cái diện tích của cái căn phòng này rất là rộng thì à, tiếp theo đây đi lên đây này mình cũng có thể là thiết kế một cái phòng ngủ ở đây tại vị trí này và phần làm trước mình có thể làm một cái phòng khách nho nhỏ đặt một cái ghế salon tại vì ờ, ở bên này thì chủ nhà đầu tư có xây ngăn cách ra làm hai phòng nhìn ra toàn cảnh của cái khu V ship 2 luôn khu dân cư Vĩnh Tân ở bên này đúng không ạ cả nhà cũng thấy không ạ cảm giác rất là thư thái đúng không ạ à, đi làm về mệt mỏi mà đứng ở đây à, có một tách cà phê hay tách trà ngồi nhâm nhi uống rất là thoải mái đúng không ạ đó toàn cảnh khu Vship 2 và nhìn hoàn cả nhà cũng nhìn ngắm nhìn được toàn cảnh được cái uh, khu dự án này là cơ sở hạ tầng à, điện âm nước máy là đèn đường đã à, tất cả đã được lắp đặt hết rồi đúng không ạ rồi bây giờ tiếp theo là mình sẽ đi lên à, lầu thứ hai nha cả nhà nha à, quay cả cảnh cho cả nhà thấy là cái cái vị trí này rồi mình sẽ đi lên lầu thứ hai thì cái cái khung cảnh mình nhìn nó sẽ khác hơn cái khung cảnh của cái lầu thứ hai này rồi à, cả nhà, nhà đi theo chân em ạ dạ vâng à, thì cái căn nhà này á à, nếu mà ví dụ như một cặp vợ chồng ở thì sinh sống thì khá là rộng khá là rộng cái này có thể dành cho là à, một gia đình lớn luôn tại vì nó tất cả tổng nó tất cả là ba lầu là ba lầu nên là à, mình cái căn nhà này mình có thể thiết kế là bốn phòng ngủ bốn phòng ngủ và hai phòng khách được có thể thiết kế thêm à, nếu mà mình ở riêng ví dụ như những gia đình nhỏ thì mình có thể thiết kế thêm một cái bếp riêng nhỏ nữa đây chính là số ba nha tầng số 2 và cái tầng số 2 này thì cũng thiết kế y chang như là à, cái tầng phần à, ừ, ừ, thứ nhất luôn nó cũng là có một cái ống ờ, cống ở giữa ở đây này về sau sẽ lắp đặt cái nhà vệ sinh và điều đặc biệt hơn cái cái lầu này đó chính là có hai cánh cửa sổ thì nó sẽ thông thoáng rất là nhiều à, nhà đầu tư chủ bên chủ đầu tư thiết kế mục đích nhằm mục đích là ví dụ như là mình có thể tận dụng cái phòng này để làm phòng à, làm à, phòng phơi hoặc là một cái phòng ví dụ như là để thư giãn buổi tối á mình có thể lắp và đặt để toàn đặt buổi và cái, cái khung cảnh là ánh nắng chiếu vào luôn và không khí mình có thể đặt, đặt một cái bàn ngồi ở tại vị trí này đọc sách đúng không thiết kế một cái phòng riêng cho cho à, cả nhà hoặc là ví dụ mình thiết kế ngay đây là một cái phòng khách ở xung quanh này còn cái vị trí này thì mình có thể là uh, thiết kế một cái giàn hoặc là một chậu hoa ở ngay tại vị trí này thì đây à, cái lối đi giữa này là cái lối đi là hai mét như này nha hai mét và thì cũng y chang như cái lầu phía dưới luôn thì uh, nhà đầu tư cũng thiết kế ngăn ra làm hai uh, phòng ví dụ như là cả nhà có thể thiết kế một cái phòng ngủ tại đây và một cái phòng khách đó. nên là thực sự là cái căn nhà này rất rất rất là rộng nếu mà phù hợp cho tất cả là ba cặp ba cặp vợ chồng sinh sống nên là nếu mà ai mà muốn à, ở cái vị trí này hoặc là thích căn nhà này thì mọi người có thể liên hệ cho em nhé thì đây chính là cái khung cảnh toàn cảnh của cái lầu số 3 khi mà đứng ở lầu số 3 thì cái toàn cảnh cái view nhìn sẽ nó sẽ khác với lầu số 2 ạ à nhìn à, toàn cảnh hơn và nhìn cảm giác là rất là rộng và đứng ở, ở trên một cái à, độ cao như thế này nhìn toàn cảnh thì thực sự là cảm giác là không khí rất là trong lành nhìn toàn cảnh dự án như cả nhà cũng thấy ạ bên khu bên này chính là khu à, V-Ship 2 à, của Việt Nam Singapore nha thì cái cái khu V-Ship này thực sự là cái là một cái khu V-Ship đạt chuẩn là xanh sạch đẹp và có bảo vệ an ninh 24 trên 24 nha ờ, cứ cắt một đoạn là có một trụ bảo vệ à, và dân cư ở bên này thì đã rất là sầm uất rồi nhưng mà thực sự là sống ở cái khu này thì buổi chiều về hay là buổi sáng về á mình ờ, ngủ dậy mình ra ra ban công mình hít thở không khí trong lành xung quanh là đều là cây xanh đúng không ạ cây xanh là không khí rất là trong lành và mát mẻ luôn nên là à, thực sự là nếu mà bỏ lỡ à, ai đã biết được cái căn nhà này mà bỏ lỡ thì thực sự là quá là tiếc đúng không ạ nên là nếu mà tất cả các anh chị em và các bạn mình à, muốn mua vị trí ở ở dự án này ví dụ như là bên em là có đều có còn hai lô đất nữa hai lô đất và hai căn nhà nên là nếu ai có muốn mua nhà thì đều có nhà và muốn mua đất thì cũng có đất luôn nên là nếu mà anh chị và các bạn nếu mà mình thích cái vị trí này thì à, mọi người hãy liên hệ cho à, em theo cái kênh là Huyền Vĩ Bất Động Sản cũng như là cái kênh của An Toàn Thiện Phát thì em và An Toàn sẽ tư vấn cho tất cả các anh chị em và các bạn cái lô đất cũng như là cái căn nhà phù hợp với tài chính của tất cả anh chị em nhé một lần nữa cảm ơn tất cả các anh chị em và các bạn đã chú ý lắng nghe cái video của em à, chúc cho tất cả các anh chị em và các bạn thật nhiều sức khỏe này may mắn và thành công trong cuộc sống nha Xin chào